음, 네. này đàn ni ai ôi hư tình tình là tình tình nhì tích tích tình tình tình ta mi nghe vang có tiếng đàn thành ba nha ơi à hừ khéo gầy ơi hư răng ơi hư la khéo gầy khúc phượng cầu hoàng tình tình là tình tình tích tích tính tình tình tang nghe vang à có tiếng à đàn lá đây hư ơi hư rằng ơi hư tư gây lưu thủy tiêu sơn tiếng bồng co tiếng nga trầm tình tình là tình tình tình tình tình tình tình tang nghe vang có tiếng a đàn la rằng hỡi hư nàng chắc văn quân ơi à bên nào à nùng thì bên ai ân ni tình tình là tình tình nhỉ tình tình tình tình tình tang nghe bằng có tiếng đàn ni la đàn chiếu quân ni la ơi à ừ la khéo gầy ơi rằng ơi là khéo gầy nửa phần luyện chúa nửa phần à, thì nên tư gia tình tình là tình tình tình tình tình tình tình tang nghe bằng có tiếng đàn là đây hư ơi hư rằng ơi